lực lượng bảo vệ dân sự Tây Ban Nha hồi tháng 2 năm 2019 từng phát hiện một đường dây lừa đảo tình dục tống tiền. Trong đó, các nạn nhân có thể sẽ bị nhóm tội phạm công bố danh tính và những hình ảnh nhạy cảm nếu từ chối trả một số tiền lớn. Theo Nhật báo NP của Tây Ban Nha, số nạn nhân của đường dây nói trên lên đến gần 4.000 người. Con số này được tiết lộ trong báo cáo do thẩm phán Geronimo Cano tỉnh Teruo gửi tới tòa án tối cao. Trong đó ông đề nghị tòa án tối cao của Tây Ban Nha tiếp nhận vụ án vì số lượng nạn nhân quá lớn và trải rộng trên khắp cả nước. Khoảng 30 người đã bị cáo buộc liên quan đến đường dây này. Bao gồm cả Tonio Gracia, một cầu thủ của đội bóng đá Levante UD. Hai kẻ tình nghi cầm đầu Ismael Bersnina, bí danh Salva và Massinisa Ferra. Bí danh Eric đã bị giam giữ trong một nhà tù ở tỉnh Teruo kể từ khi bị bắt hồi năm 2018. Hai người này hiện đang bị điều tra với cáo buộc tống tiền, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư, giả mạo tài liệu, rửa tiền và phạm tội có tổ chức. Lừa đảo tình dục là một hình thức tống tiền, trong đó thông tin hoặc hình ảnh nhạy cảm sẽ được sử dụng để tống tiền các nạn nhân. Lực lượng bảo vệ dân sự Tây Ban Nha mô tả đường dây này là một nhóm tội phạm có tổ chức. Chuyên tống tiền những người đã liên hệ hoặc cố gắng liên hệ với dịch vụ gái mại dâm thông qua trang web pasion.com. Theo báo cáo của cảnh sát, đường dây này có thể đã hoạt động nhiều năm khiến hàng trăm hoặc hàng nghìn người mắc bẫy. Lực lượng bảo vệ dân sự lập luận rằng các nghi phạm tống tiền nạn nhân một cách cưỡng bức và có chủ đích. Các nạn nhân vì lo sợ gia đình, bạn bè phát hiện rằng họ sử dụng các dịch vụ tình dục đã buộc phải chuyển tiền cho nhóm tội phạm một hoặc nhiều lần. Các nghi phạm cũng đe dọa nạn nhân rằng họ sẽ cử người từ một nhóm mafia Đông Âu đến đánh đập thậm chí lấy mạng những người này nếu không trả tiền. Tôi muốn có tiền trong nửa tiếng nữa. Nếu tôi không nhận được anh sẽ bị bắn hai phát vào chân, nhóm nghi phạm nói với một nạn nhân khi yêu cầu người đàn ông này trả 450 euro. Lực lượng bảo vệ dân sự đã biết đến mạng lưới này vào tháng 4 năm 2018 khi một trong số các nạn nhân nộp đơn trình báo cảnh sát. Người này tiếp tục bị đe dọa dù đã trả tiền cho nhóm nghi phạm. Theo các báo cáo khác nhau của lực lượng bảo vệ dân sự, nỗi sợ hãi bị giết hoặc bị đánh đập khiến các nạn nhân buộc phải trả số tiền được yêu cầu mà trong một số trường hợp lên tới hơn vài nghìn euro. Một nạn nhân thậm chí đã giao nộp 25.000 euro. Vào thời điểm đường dây mới bị phát hiện, các nhà điều tra cho biết nhóm nghi phạm đã kiếm được hàng trăm nghìn euro. Để che giấu thân phận, nhóm nghi phạm đã thiết lập một mạng lưới các tài khoản ngân hàng bình phong. Những bình phong này cho phép nhóm tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng của họ để đổi lấy một khoản hoa hồng nhỏ. Đối với mỗi 1.000 euro được trả, những chủ tài khoản sẽ được ăn hoa hồng khoảng 50 euro. Cảm ơn các bạn đã xem tin của Có Gì Hot. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết trong cuộc sống và công việc. Nhớ like, comment, đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ có gì hot nhé.